Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel của mình vào một buổi sáng tại sân bóng đá Sportlet Và hôm nay mình sẽ tiếp tục đi gặp và thử thách một cầu thủ Mà nói cầu thủ thì cũng đúng, đó là một ông bầu Một ông bầu của một đội bóng Let's go! Oh, yeah, Yeah. Uh, ờ, đây là ông bầu của một đội bóng rất có tiếng tại Sài Gòn Anh giới thiệu tên cho mọi người cùng biết nhé à, mình là Út Michel hiện tại là chủ tịch của câu lạc bộ ờ, Quốc An Út Michel dạ, câu bộ mình được thành lập năm mấy à? năm 2017 2017 à? à là thành lập được 3 năm rồi và đã đạt được những thành tích gì trong những năm vừa qua ừ, thành tích mà gần nhất là hạng ờ, nhì của FPL? hạng nhì FPL? à? à cho em hỏi là anh thường hay tập đá bóng hay đi đá bóng không tại em nghĩ là thường cái ông bầu thì ít ít ít ít tập đá bóng lắm không thường ừ, thì à, một tuần thì à, quốc minh sen à, đá tầm hai trận dạ anh có đá thường xuyên cũng uh, vô vô sân uh, từ 15 20 phút <laughs> dạ. dạ vẫn có thi đấu vẫn có đá bóng dạ, dạ. chắc là kỹ năng chắc cũng tốt lắm nha cũng uh, tạm tạm dạ vâng dạ, hôm nay mình sẽ thử thách uh, anh Quốc Pichen xem là anh ấy có thể có những cái kỹ năng bóng đá gì hay ho giống như các sư phụ không nha rồi let's go rồi thử thách đầu tiên mình sẽ thử thách anh Quốc Michel tân bóng nha anh em Thì trong 30 giây em thử thách anh là tân bóng để xem anh tân được bao nhiêu cái Có muốn khởi động trước không nha Rồi phải vô luôn em Phải đó, vô luôn á Ok rồi 30 giây chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

tất cả mọi bộ phận trên người luôn được 45 cái ok nếu anh em thấy hay thì nhớ like cho bầu quốc mai kia nha rồi mình sẽ cùng đến thử thách tiếp theo thử thách rê bóng à, mình sẽ đi trước xem là mình đi trong được bao nhiêu giây lúc đó sẽ mình sẽ thử thách anh quốc mai cò xem là anh ấy đi được bao nhiêu giây nha rồi mình thử trước rồi ba hai một bắt đầu 18 giây 17 nha 18 giây 17 Rồi ok Có cần khởi động hay tập vợt chứ không nè Rồi vô à, action luôn em Action luôn hả? À? Rồi action luôn ha à. Em hô cái là đi nha 3 2 1 Bắt đầu Rất nhẹ nhàng, rất thoải mái Rất gọn gàng Ở trong rất ghê, rất tuyệt vời 21 giây nha anh em cũng rất là hay rất là tuyệt thấy uh, có những cái động tác mà đi rất là nhẹ nhàng rất là thanh thoát anh có tập qua những cái bài tập này bao giờ chưa chưa lần nào chưa lần nào đó, nhưng mà đó là những cái kỹ thuật uh, qua người rất là cơ bản để tập luyện rê bóng rất là tốt và cải thiện kỹ năng rê bóng của mọi người rồi tiếp theo là thử thách đỡ bước 1 hết cuối cùng xuống sàn ngang với khung thành kia và vị trí ở đây ha rồi cho anh năm quả ráng ít nhất là phải ba lần chúng sàn ngang được không nha ok ok rồi bắt đầu nha quả đầu tiên go quả cuối cùng không ok thì cố gắng trúng luôn quả cuối cùng anh nha rồi chơi hay thì nhớ like cho video clip này nha và đừng quên subscribe channel youtube của mình mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về đi gặp các sư phủi gặp các ông bầu như thế này xin chào hẹn gặp lại